nhau hòa trong tiếng pháo ồn ào bài hứa nước chất lại gây thêm chuyện phe vách mấy người hàng xóm mặt sao nhân nước ồn ào mùa xanh đến rồi để có chúc anh chị ơi. ngáo ngào ca phố ai ai cũng ra mùa xuân đến rồi để có cho anh chị ơi dẫn nhau làm chín ngày năm tới một năm thế gì lại ghé thăm một lần lãng phí chấp nhau để làm chuyện của mình bỏ qua đây này cùng cười lên ha ha cho đời thành ngàn bạn câu ca mùa xuân đến đây ngoài phố chuyện của mình bỏ qua đây này cùng cười lên ha ha cho đời thành ngàn